Xin chào các bạn, trên tay mình hiện tại là chiếc Xiaomi Pop 6 các bạn nhá. Thay thế cho Xiaomi Pop 5 của năm ngoái và năm nay thì giá của nó rất là rẻ thôi. Hiện tại bên mình đang bán chiếc máy này ấy, với mức giá là chỉ hơn 7 triệu một chút xíu thôi, có nghĩa là nó chỉ ngang với Xiaomi Pop 5 thôi nhá. Đó. Thế nên là các bạn nào đang cần mua Pop ấy, thì các bạn có thể tìm hiểu qua. Và bây giờ các bạn hãy vào đây mình sẽ mở hộp cho các bạn xem là nó khác gì Mi Pop 5 nhá. Đây các bạn nhá, đây là chiếc Xiaomi Pop 6 đến từ thị trường nội địa Trung Quốc này thì năm nay nó có đặc biệt là nó sẽ hộp nó sẽ dày hơn và chắc chắn là bên trong nó sẽ có hộp ờ, sẽ có sạc cáp chứ không như Xiaomi Pad 5 của Trung Quốc năm ngoái là không có nhé đó các bạn có nhìn thấy là trên hộp nó sẽ có cáp tai C và củ sạc nhé thì bây giờ mình sẽ mở hộp xem như nào đây là phiên bản máy màu vàng nhé đó, thì mình sẽ muốn bóc hộp một cái máy khác ừ, so với những phiên bản màu khác ờ, của Pad 5 để mình xem thì năm ngoái Pad 5 nó có màu bạc màu trắng bạc này màu ờ, đen và cả màu xanh năm nay chiếc máy này nó có thêm cả màu vàng nữa đó mình sẽ mở hộp màu vàng nhé à, đây là một chiếc máy nguyên siêu các bạn nhé cái máy này thì hiện tại bên mình bán với mức giá chỉ hơn 7 triệu chút xíu thôi không đến 8 triệu đâu nó còn rẻ hơn cả mi uh, Xiaomi Pop 5 của năm ngoái đấy Đây. À, cái quy cách đóng hộp thì nó tương tự giống hàng của sản phẩm của Samsung cái túi siêu của nó sẽ không phải là cái túi siêu ni lông giống như Mi à, Pop 5 nữa Xiaomi Pop 5 nữa mà nó sẽ là cái túi dạng uh, vải không dệt đấy nhá sẽ bỏ qua bên đó thì thay vì là cái việc còn năm ngoái là Xiaomi Pop 5 đấy thì, thì đường trường nội địa Trung Quốc nó không đủ sạc kèm theo nhưng mà năm nay Xiaomi Pop 6 thì nó có củ sạc kèm theo rồi và củ sạc của nó sẽ là 33W nhé các bạn nhé 33W này đó, bên trong này nó sẽ đựng trong cái hộp rất là đẹp nhé Đấy, bên này thì không có cái gì cả để rỗng thôi củ sạc nó nằm bên này này là cái hộp to thực ra chỉ có thế này thôi các bạn ạ đó. thì cái hộp nó sẽ dày hơn một chút so với cái hộp của năm ngoái năm ngoái năm hộp nó bỏng lắm nhưng bên trong chẳng có cái gì cả bên này thì chúng ta sẽ có cái à, giấy bảo hành cũng như là sách hướng dẫn sử dụng thôi đấy, ở đây thì chúng ta có thể mua thêm một cái bút chúng ta để vào đây được nó có một khay sạc không dây cho bút đấy giống như chiếc ờ, chiếc um, iPad M2 M1 gì đấy đây, bây giờ chúng ta sẽ mở nó nhá là cái túi siêu ra này đó, đây là dạng vải không dệt giống như của Samsung ấy đây các bạn này đó nó ghi là màu vàng nhưng mà thực ra ấy, nếu mà nhìn trên camera chúng ta sẽ không nhận được đâu nó sẽ ừ, nghiêng phần bạc hơn nó giống kiểu là vàng của những chiếc iPhone ấy nhưng mà chúng ta chỉ hơi thấy phớt màu vàng thôi nhé à, mình um, chưa xem review mà mình cứ nghĩ là nó sẽ là vàng chóe nhưng mà không phải đâu các bạn ạ nó chỉ hơi phớt vào vàng châm panh một chút thôi nó giống như của iPhone 5 ngày xưa ấy, nhưng mà nó nhạt hơn đó. ở trên này sẽ có cụm camera là một camera thôi nhưng nó là cả cái cụm to như này là 13 megapixel thì vừa giờ mình có mở hộp với con Mi Pad 6 ấy thì nó sẽ có hai camera trên và dưới cho Mi Pad và cụm camera là 50 megapixel nhưng mà cụm camera chỉ là 13 megapixel thôi nha à, ờ, Mi Pad 6 Pro mình có giá chỉ hơn 9 triệu thôi nha đây là các bạn này cái viền màn hình của nó rất là mỏng nha ở đây thì uh, cái màn hình này là 11 inch đó, những cái viền màn hình rất là mỏng thành ra máy nó sẽ rất là không không không quá to như ở đây là mình có một cái miếng dán màn hình của một chiếc ờ, iPad một inch ấy các bạn nhìn nhé nếu mà để cái iPad miếng dán màn hình iPad một inch ở đây này đó, các bạn nhìn thấy không nó sẽ dài hơn thế này bởi vì iPad một inch thì tỷ lệ màn hình nó sẽ khác này một chút nhưng mà nó vẫn sẽ là chiếc máy nó sẽ rất là to hơn chiếc máy này đó, các bạn phải nhìn hình dung đấy nhá đó đây là một chiếc máy uh, tính bảng và mức giá dưới 10 triệu rất là đẹp nên là các bạn nào mà đang có nhu cầu tham khảo mua một chiếc máy tính bảng để xem phim để làm việc với mức giá tốt thì các bạn có thể tham khảo sản phẩm này sản phẩm này thì hiện tại chưa có tiếng việt nó chỉ có tiếng anh thôi nhưng mà sớm thôi sẽ có tiếng việt giống như video nam thôi đó. các bạn nào cần mua chiếc máy này thì qua bên mình là 170 lời tranh nhá tại phòng hoặc là các bạn có thể là cùng một số điện thoại dưới video này hoặc các bạn thể vào website mm.vn để đặt hàng nhá